tình hình dịch Covid cho nên là công ty của chúng tôi không thể đi làm trên các nhà vườn được. Và chúng tôi ngày hôm nay làm một cái clip hướng dẫn các bạn trồng cà chua. Và đây chúng tôi làm demo trên một luống ở trên vườn tạm của nhà của gia đình tôi. Thì sau khi mà đất mình đã làm xong như thế này, mình cuốc đất mình lên uống xong thì các bạn đánh rạch với một cái luống thì ờ, các bạn có thể trồng muống rộng từ 1 m hai cho đến 1 m bốn và trồng các bạn có thể trồng hàng một cũng có thể trồng hàng đôi ở đây chúng tôi um, trồng hàng đôi các bạn nhé đấy. mình đánh gạch thế này đánh sạch xong thì chúng ta đến với quy trình là rắc phân bón nốt thì ở đây à, là tôi à, thực hiện là bằng à, phân silic loại túi 5 cân này và tôi cũng bón nốt bằng cái hữu cơ vi sinh này các bạn nhé đây hữu cơ vi sinh đấy các bạn có cái gì thì bón cái đó nhưng mà nhất thiết thì muốn cho cây mà sinh trưởng phát triển tốt thì các bạn phải bổ sung phân silic và đây quy trình dùng phân silic một xào 360 mét vuông thì chúng ta có thể là cho là từ 15 cho đến 20 kg loại thứ 5 cân này. Còn ở đây chỗ này đó chừng khoảng 10 mét vuông thì chúng tôi áng chừng Silic xong thì chúng ta rắc hữu cơ vi sinh. Còn nếu như mà khi trồng mà chúng ta chưa mua được phân thì chúng ta cứ trồng bình thường. Rồi sau đó khoảng độ 10 ngày 10 ngày sau thì các bạn tưới nâng nâng thao hòa cùng với silic các bạn tưới cho nó rồi 그리고 일단 먼저 일단 먼저 khi phân thân sông thì các bạn đảo phân cho nó đều như này sau khi mà ta đã trộn ừ, phân với đất đều rồi thì ta đến với quy trình trồng và ở đây thì tôi trồng cái giống cà chua ghép mắt cà tím giống 3500 và cái phần đây là phần phần dưới này thì là từ cái ghép này từ mắt ghép này từ mắt ghép này cho đến cái phần gốc này là của cà tím nhưng mà từ cái mắt này lên trên này là của cà chua đấy cái giống này thì nó rất là ngon các bạn ạ à, cách trồng rất là đơn giản ờ, ở đây thì mình trồng thì không được một cái lưu ý là các bạn không được trồng vào cái mắt ghép này các bạn phải trồng dưới cái mắt ghép này nếu như mình trồng trên mắt ghép này thì uh, nó sẽ ra cà chua uh, cà chua um, tức là nó sẽ um, cây nó sinh trưởng phát triển không tốt và nó sẽ ra cái cà chua nó không được ngon và cây nó không khỏe nhưng nếu mình trồng dưới cái gốc này thì nó có cái gốc của cái cà tím thì cái nó sinh trưởng phát triển rất là tốt và cây nó khỏe cây bền cây đây đấy mình để lại một cái khoảng như thế và cứ khoảng 40 phân 40 cm thì các bạn trồng một cây tôi làm demo cho các bạn một số cây thôi nhé thưa các bạn sau khi mình đã trồng xong như thế này rồi thì mình đến với một quy trình là để cột cắm cọc bẻ cột cho định vị cho cây đấy vì sao phải cột vì cái cây cà chua uh, gốc cà tím này nó rất là cao mà cái phần ờ, ghép này thì nó lại nó lại ở phần trên này và nó rất là tầm giai đoạn này nó vẫn còn yếu nó chưa được khỏe cho nên mình phải cắm một cái cái cọc nhỏ vào đây đấy và khi mình cắm thì mình ấn chặt cái này xuống đấy đây mình cắm thế này đấy ở đây nếu các bạn không chuẩn bị được cái cọc nhỏ thì các bạn có thể dùng một cái đũa dùng cái đũa đấy các bạn cắm xuống ở đây chúng tôi tạm thời làm cái đũa này sau các bạn ấn đấy và các bạn cột như này thì gió nó nay này nó sẽ không bị gãy ở cái phần ghép mắt này các bạn nhé đấy Ờ, cũng ờ, lỏng lỏng một chút thôi không cần buộc chặt lắm các bạn ạ đấy được rồi đấy và tiếp tục ở đây chúng tôi làm demo cho các bạn vài khóm thôi đây là nó nhiều sành nhiều sành nhiều nhiều sỏi lắm cho nên là đấy khi mà cắm cọc thì các bạn nèn cái cọc là xuống cho nó chặt này để cho cây nó có cái chỗ dựa và khi nào cây lên được khoảng 40 cm tức là cây lên khoảng 4 50 cm thì lúc đấy các bạn bắn bắc dàn cho nó thì đến phần bắc dàn chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đây cái chua này nó rất là dễ sống các bạn ạ thì gió nó lay là nó sẽ không bị không bị đổ hoặc là không bị gãy cái phần nối nếu như các bạn không cột thì những cái phần này cái cây nó cao này này thì nó sẽ gãy ở cái phần phần nối này thì sẽ không được và các bạn sẽ hỏi là khi nào thì à, chúng ta bắt đầu tưới cho cà chua thì khi mà cà chua nó được chừng độ 10 ngày thì các bạn dùng cái này 10 hoặc 15 ngày các bạn nhé thì dùng cái lân năm thao lân năm thao đấy để các bạn có thể hòa chung với cái túi phân silic 300g đấy chúng ta tưới cho nó thì ở đây ứng dụng cho một xào 360 m2 thì các bạn dùng là một túi phân silic 300g cộng với 5 cân lân năm thao các bạn tưới cho 360 m2 đấy và tưới như vậy để kích thích cho nó tưới nhử để cho nó ra nhiều rễ và cho cái cây nó cứng và nó khỏe hơn và đến tầm cây cao chừng độ như thế này các bạn này 450 cm như này thì bắt đầu chúng ta bắt dàn cho nó vâng, sau khi mình đã buộc xong như thế này rồi thì đến giai đoạn mà cây nó lên tầm khoảng 450 cm thì bắt đầu mình cắm dàn cho nó thì lúc đó mình bỏ cái cọc này đi đấy bây giờ là mình chỉ tạm thời mình cột bằng cái này thôi để nó định vị cây bởi vì là sợ nó gió nó nay đổ thế còn khi mà cây lên dàn đến 40 cm thì các bạn ừ, bỏ cái này đi và chúng ta buộc cây vào dàn và có một cái lưu ý với cái cái cái trồng cà mà gốc cà tím và ngọn thì cà chua thì các bạn lưu ý là đây ví dụ như cây phần cái phần mắt của nó đây đấy quay gần vào đây mắt của nó đây thì mình không được trồng vào cái mắt này mà các bạn phải trồng dưới cái mắt này đây cái mắt của nó đây mắt nối ghép của nó đây cái ghép của nó đây thì mình phải trồng dưới cái này nếu như mình mà trồng vào đây thì cái rễ của cây cà chua ra thì thì nó nó vẫn được nhưng mà cái sức khỏe của nó kém mà người ta dùng cái gốc cà tím để người ta ghép mắt cà chua thì sau này cây cà nó rất khỏe và nó bền cây nó rất bền cây và nó cho quả rất là sai và nó chịu nhiệt, chịu nắng, chịu gió, chịu rét rất là tốt. Cho nên các bạn uh, trồng cái này thì chúng ta chỉ có một cái lưu ý nhỏ như vậy. Đấy. Và đến những cái quy trình sau thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là bón phân, buộc dàn, bón phân, uh, bón thúc như thế nào. Đấy. Và đến đây thì